phần thứ hai thì chúng ta sẽ à, sử dụng công cụ sensortower.com để theo dõi lượng traffic à, của app đối thủ à, bao nhiêu lượt download và lượng à, và cái cái, cái rank cái à, thư hàng top của cái app đó và chúng ta cũng có thể tìm hiểu được à, cái revenue cái um, thu nhập của cái app đối thủ là bao nhiêu của mỗi tháng. Giờ à, các bạn mở cái sensor tower ra thì trong phần sensor tower thì chúng ta sẽ copy cái app à, khi này mình đã tìm à, tìm hiểu và mình nghiên cứu ở bên uh, search man các rồi chạy vào đây khi nào hiện thì lên cái um, app đối thủ này à, ok rồi sau đó mình sẽ chọn cái phần là app intelligence à, nhấp chọn cái này thì uh, phần dashboard uh, nó hiện ra và trong phần này thì à, đây là cái um, cái, cái ô để thể hiện cái review về những ngày uh, review per day thì những cái review này là những cái tăng từ hàng ray của những cái user để mà phát triển từng ngày trong cái app này à, theo cái cột uh, biểu đồ chart này thì chúng ta thấy được cái app này là có hướng tăng dần của review số lượng review của một uh, số lượng review của user càng ngày càng tăng ha à, rồi bên phải màn hình thì đây là cái cột à, thể hiện cái thông số download của một tháng à, July 2018 đây là tháng 7 vừa rồi thì về à, số lượng download của cái app mà đối thủ này là 2 triệu lượt download um, à, revenue thì tổng à, dưới uh, 5.000 sắp xỉ được 5 ngàn về thu nhập đó. Ok đây là cái tổng số uh, raise rating ha À, và các bạn kéo xuống trong cái ô đó là uh, category ranking history đây là cái ô thể hiện cái lịch sử của cái từ hàng uh, top uh, đựng từ hàng rank của cái app này uh, bao nhiêu ở trên uh, uh, vị từ máy bao nhiêu ở trên cái Google Play Store thì um, cái thông cái cái uh, cái biểu đồ này càng tăng lên và thông số này càng giảm thì đây là cái, cái thể hiện cái rank cao ok à, đây là screenshot của cái app này ha và đây là cái uh, à, nhận cái review của user và review của app này ok à, cái bài có cái phần uh, category ranking thì rồi xem nhỏ rõ hơn về cái phần ranking ha đây và à, ranking của của, của app này à, đối với chúng ta search từ từ uh, ranking division thì um, nó tên vị trí và hiện tại hôm nay ngày hôm nay là bệnh vị thứ ba trong cái um, uh, bệnh vị thứ ba trong cái cái, cái tốt của Google Play Store thì để mình chuyển tiền được thì chúng ta sử dụng cái um, Play Store và chúng ta search chỉ chữ chỉ à, chữ gục là an hay còn ok uh, rồi vâng, bây giờ nào định ờ, hôm nay nào định thì thì thì một hai ba bốn năm đó đây nào định thì thì sáu ha ok à. rồi đây là những cái thông số như vậy ha à, rồi sau khi chúng ta nghiên cứu tìm hiểu một công thì bây giờ mình sẽ uh, chúng ta sẽ chắc tin theo dõi những cái thông số này thứ nhất là cái lượng download thì chúng ta sẽ, đi à, vào lượng download à, một mỗi, à, mỗi tháng là hai triệu hai triệu lượt download ha rồi uh, một revenue đừng top mấy thì chúng ta sẽ đi vào đường thì um, top top ba ha đường thì top ba đây ok và uh, revenue thì cũng ờ, giữ 5 ngàn thôi rồi vâng, như vậy à, mình đã có được một cái home để mà chúng ta theo dõi à, nghiên cứu những cái ờ, app những cái thư duyệt và cái, cái lượng download của một tháng của app đối thủ đó và lượng rank của app đối thủ đó à, để chúng ta có thể sử dụng những cái keyword nào à, để đưa vào trong phần đất tiền tiếp của mình à, để tối ưu hóa về cái, app for uh, optimize trên à, trên trên à, trên for của mình ok thì uh, đây là một cái phần uh, quảng cáo quan trọng trong việc uh, phát triển được uh, marketing sau này